Tổng thống Trump có thể tham dự sự kiện công khai từ ngày 10 tháng 10. Bác sĩ của Nhà Trắng, ông Sean Conley thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn thiện liệu trình điều trị COVID-19 với sức khỏe ổn định kể từ khi quay lại Nhà Trắng và có thể nối lại các cuộc giao thiệp công khai từ ngày 10 tháng 10. Trong một tuyên bố, ông Conley cho biết Tổng thống Trump đã phản ứng rất tốt với liệu trình điều trị mà không có bất kỳ dấu hiệu tác dụng phụ. Bác sĩ Conley nói, Thứ Bảy ngày 10 tháng 10 sẽ là ngày thứ 10 từ khi ông Trump được chuẩn đoán dương tính. Và dựa trên các chuẩn đoán nâng cao mà nhóm đang nghiên cứu, và dựa trên chuẩn đoán nâng cao mà nhóm đang tiến hành, tôi hoàn toàn có thể dự đoán về sự trở lại an toàn của Tổng thống tại các cuộc giao thiệp công khai vào thời điểm đó. Hôm 8 tháng 10, Tổng thống Donald Trump khẳng định bản thân có đủ sức khỏe để tiếp tục chiến dịch vận động tranh cử, đồng thời bác bỏ mình vẫn còn nguy cơ lây nhiễm. Ông cho biết đã ngừng tiếp nhận hầu hết các phương pháp điều trị virus, nhưng vẫn đang sử dụng thuốc kháng viêm chứa steroid. Sau diễn biến sức khỏe hết sức tích cực, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng từ chối tranh luận trực tuyến với ông John Biden. Tranh luận hai ứng viên có thể sẽ lùi lại một tuần. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ không tham gia cuộc tranh luận trực tuyến Tổng thống lần thứ hai với ứng viên tranh cử của Đảng Dân Chủ Joe Biden, sau khi Ủy ban Nhân dân tổ chức thông báo cuộc tranh luận được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào ngày 8 tháng 10, Tổng thống Trump khẳng định với người dẫn chương trình đài Fox News rằng ông sẽ không lãng phí thời gian vào cuộc tranh luận trực tuyến. Trước đó một giờ đồng hồ, Ủy ban tổ chức đã thông báo cuộc tranh luận lần hai giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên tranh cử của Đảng Dân Chủ Biden sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến. Sau khi xuất viện, Tổng thống Trump đã viết trên Twitter rằng Ông rất mong đợi buổi tranh luận lần hai. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng tuyên bố sẽ sớm tiếp tục chiến dịch tranh cử, dù giới chuyên gia cảnh báo diễn biến sức khỏe của ông không thể lường trước, dựa trên yếu tố tuổi tác và cân nặng. Trong những ngày gần đây, các trợ lý và cố vấn hàng đầu của ông Trump bày tỏ hy vọng ông có thể tham dự cuộc tranh luận. Mặc dù có thông tin tích cực về việc điều trị COVID-19 của người đứng đầu Nhà Trắng, Tuy nhiên, theo Sputnik News đưa tin, ngày 8 tháng 10, đội ngũ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump thông báo ông Trump đã đồng ý lùi hai cuộc tranh luận còn lại với ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden tới ngày 22 và ngày 29 tháng 10. Thông báo có đoạn Chúng tôi đã nhất trí rằng sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 10 và do đó, cuộc tranh luận thứ ba sẽ lùi lại một tuần vào ngày 29 tháng 10. Người Mỹ xứng đáng được lắng nghe trực tiếp từ hai ứng cử viên Tổng thống vào những ngày đó, 22 và 29 tháng 10. Trước đó, thông tin trên tờ Ajarela cho biết, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ứng viên Tổng thống John Biden cho biết đã phản hồi lại đề xuất của đội ngũ tranh cử của ông Trump về việc rời cuộc tranh luận tiếp theo vào ngày 22 tháng 10 thay vì ngày 15 tháng 10 như kế hoạch ban đầu. Chúng tôi mong muốn được tham gia vào cuộc tranh luận cuối cùng, dự kiến vào ngày 22 tháng 10. Donald Trump có thể xuất viện, hoặc ông ấy có thể từ chối một lần nữa. Đó là lựa chọn của ông ấy. Tuyên bố của người phát ngôn Kate Bedingfield cho biết. Cũng theo một cuộc khảo sát cho biết, tỷ lệ ủng hộ cánh Donald Trump ứng phó COVID thấp kỷ lục. Chỉ 37% người Mỹ được hỏi đặt niềm tin vào cách xử lý COVID của ông Trump, mức thấp kỷ lục từ khi dịch bùng phát, theo khảo sát của Reuters. Cuộc khảo sát được Reuters tiến hành từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiễm COVID-19 và phải nhập viện, cho thấy chỉ 37% người trưởng thành Mỹ tán thành cách ông xử lý đại dịch, trong khi 59% không đồng tình. Tỷ lệ ủng hộ ông chủ Nhà Trắng trong cuộc chiến COVID đã liên tục giảm trong 10 ngày qua và giảm 22% so với kết quả thăm dò hôm 2 tháng 3, thời điểm dịch bắt đầu bùng phát tại Mỹ. Trong một cuộc thăm dò của Reuters, được tiến hành từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong vấn đề COVID cũng giảm 11%. Tổng thống Mỹ nhiều lần bác bỏ mức độ nghiêm trọng của COVID-19, coi đại dịch là cúm vặt và có thể biến mất một cách thần kỳ, và chế giễu đối thủ Đảng Dân Chủ John Biden thường xuyên đeo khẩu trang. Tuy nhiên, Trump sáng ngày 2 tháng 10 thông báo ông nhiễm nCoV và phải nhập viện điều trị trong vòng 4 ngày trước khi trở về Nhà Trắng. Tỷ lệ ủng hộ giảm mạnh là dấu hiệu đáng lo ngại với Tổng thống Donald Trump, người nhiều lần xếp sau Biden trong cuộc thăm dò dư luận trước thềm bầu cử ngày 3 tháng 11. Chiến dịch của ông Joe Biden đã tập trung chỉ trích ông Trump xử lý sai đại dịch nhằm ngăn nỗ lực tái đắc cử của ông. Ngay cả khi phải nhập viện để điều trị COVID, Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục hạ thấp sự nguy hiểm của virus với những phát ngôn gây phản ứng mạnh như đừng sợ COVID hay nhiễm nCoV là phước lành từ Chúa. Một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Stanford, Mỹ cho biết cô vô cùng kinh ngạc trước tuyên bố của Trump khi ông nói nhiễm COVID là phước lành từ Chúa. Câu nói ấy khiến tôi phát ốm. Liệu ông ấy sẽ nói sao về hơn 210.000 người Mỹ đã chết vì nCoV? Phải chăng họ bị Chúa nguyền rủa? Cuộc thăm dò của Reuters được thực hiện trực tuyến bằng tiếng Anh với 1.331 người trưởng thành trên khắp nước Mỹ, có độ chính xác dao động khoảng 3 điểm phần trăm. Một bất lợi khác của Trump, theo Shelley, là việc đa số nhân viên Nhà Trắng và một số lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa nhiễm nCoV hoặc bị cách ly sẽ làm hạn chế các hoạt động trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Hiện 34 nhân viên Nhà Trắng và những người có liên quan khác được cho là đã nhiễm nCoV. Ít nhất 10 tướng Mỹ, trong đó có nhiều chỉ huy quân chủng. Khi ngày bầu cử còn không xa, giáo sư Shelley cho biết Trump đang tiếp tục lôi kéo người ủng hộ cánh hữu ở quy mô hạn hẹp và những người sống ở nông thôn và thị trấn nhỏ. Trong khi đó, tại khu vực nông thôn ở nhiều bang, đang cảm nhận tác động rõ rệt của COVID-19. Tại Iowa, một bang ủng hộ ông Trump, ngày 7 tháng 10, chính quyền công bố số người nhập viện do nhiễm nCoV ở mức cao chưa từng có, hơn 440 người. Trong nội bộ, Shelley cho rằng Trump không nhận được sự ủng hộ của nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa ở Quốc hội, giúp chấm dứt tình trạng đình trệ kéo dài.